xưa là thằng sọp là cái thằng mà solo lên xin với mình ờ, mà nó đánh mình phải cả đồ nó đấm rồi nó đã nó đã nó đấm rồi mày nó ờ, nó đã giả nhiều à! nếu như bạn có nhu cầu mua pc lên kiện máy tính chính hãng với hậu mãi tốt nhất đừng ngại ngần đến ngay given nhé ai tải được không ai tải được không có ác tôi cho á ôi rồi cái ác anh em lập chưa tới 2 phút mà cho với xin cái gì hả mấy ông cái nít của mấy ông mấy ông lập đâu đâu có mất 2 phút đâu mấy ông thật sự mấy ông đi đái một dạo tôi lập 10 nít mấy ông không tin đâu nó chỉ yêu cầu là một cái mail rồi ngày tháng năm sinh rồi cái mật khẩu của mấy ông ui trời ơi thật sự bây giờ mấy ông đi đái ờ, đi đái vô tôi lập mẹ 10 cái nít mày đừng có bốc phát à ý là bây giờ không mua đăng ký được á nó đóng tạo rồi à đóng tạo đúng không đây để tôi xem 2000 years later ủa Ờ bây giờ nó đóng rồi Bây giờ nó đóng rồi anh em ạ à. <laughs> à, bây giờ đóng đăng ký rồi mấy ông ơi đóng đăng ký rồi Chết chưa chết chưa Chết anh em tôi chưa Thấy là té hỏng rồi đó Thì toan rồi đó Nghe mẹ mày vàng bạc bao nhiêu nhỉ Cho bố cái địa chỉ Hey bro Bro Oh yeah baby cắm đầu rồi rồi luôn không có làm mà cứ đòi có ăn là biết rồi oh yeah baby yeah thôi kệ thôi cũng được rồi không sao cả No, no, don't do it. No. Oh, yeah. Ngon, ngon, ngon. Không drop đi. Không Nói chung á, bây bây giờ anh em mình nghỉ là anh em chỉ tầm đợi tầm khoảng 2 ngày nữa là anh em chơi được tất cả mọi người em gọi đáng ra là hôm nay là mấy ông chơi được rồi không hiểu không đáng ra là chính xác là hôm nay là mấy ông vào được rồi nhưng mà nhưng mà có một cái điều mà thằng ra ốt game nó đéo ngờ được tức là tải quá đông và quá Hôm nay mấy ông có tin không? Hôm nay ở cái group của tôi nhá 10, 10, 15 ngàn người nhá Group Liên minh tốc chiến Mà một đống ông lập được Một, ờ, một đống ông chơi được Mà đấy là chỉ gọi là mới Việt Nam Với lại là mới group của tôi thôi Còn nhiều group khác Với lại là nhiều server khác thì có quý vị Nhiều người tài vãi ngồi On my way On my way rock, rock, rock. Rampage. In biệt thự. Sao bro? À mày luôn. sao À. Yeah, nice iOS thì tầm khoảng mấy hôm nữa mới chơi được đâu nhá cả iOS với cả Android hiện tại thì bây giờ người ta khóa rồi người ta không có cho tải nữa người ta bảo là quảng cáo quá nhiều và nhiều người chơi quá không cho tải nữa On my way. Nè nè nè nè and a spear behind him. Ông nào mà mua trên 500 á là mình có receipt. Đợt này là mình đang muốn ờ, đẩy hàng cho nhanh. Chứ ờ, bảo được chia này á uh, mà ông biết không? Thì mưa lục á cứ dọn hàng xong, dọn hàng, dọn hóa xong kê lên cao xong ngày mai kiểu như là bảo vô bảo vô xong cái là kiểu hết rồi ờ, lại bưng xuống các kiểu Tại sao mẹ ngày mốt lại bảo đi mẹ lại bưng lên thì mẹ mệt phải chưa ra mình đang nhập giá mình bán ờ, cố gắng đẩy hết hàng nhanh nhanh đợt này cứ ờ, bảo đi hàng nhiều quá em quá nhiều Em nào mua cái inbox vào nha Inbox mà nha Giảm giá sập xa Ăn vào nha mọi người Phải rồi Legendary nào đang mưa, đang mưa bạn Nghe ra mùa hốp Oh, oh vô đó Này bảo đang tới là nặng Gà hết hạn nên đẩy à À, bây từ từ quang bây giờ nhá bây giờ mà gà mà hết hạn là tôi sẽ đền mù một đến tám thấy chưa một đến tám trời ơi nghe ông này nói nói như thế là nói như thế là hơi hơi hơi bị uh, hơi bị sao ta lòng thì không không phải là một lòng bình thường có người nói không được cái thế nói mà sai thì hơi nói chung hàng của mình á mà mấy ông nào mà ăn mà thấy dở hay là thấy có gì sai sai á anh em cứ inbox mình mình đền bù gấp đôi đấy, bán hàng thì phải nói thẳng được nhanh chả cái gì phải sợ đố mấy ông đi mua ở đâu mà địt mẹ đền ông gấp đôi đấy tôi đố mấy ông này ghê lắm mà hàng hư thì người ta chỉ trả lại cho mấy ông thôi người ta chỉ đền bù lại đổi ờ, hàng mới thôi đố mấy ông kiếm kiểu nào mà định mà đền gấp đôi đền gấp tám luôn các mấy ông sợ dao này chính dao phay rồi Ui giời, chuẩn chuẩn Dao này chính dao phay rồi cho tiệm game mẹ Ủa là anh em nghe giọng mình bẻ à, hay là sao hay là con game to quá Thì đợt này á máy mình mới cài lại uh, Win 10 Thành ra mình chưa có Chưa có mấy cái driver âm thanh không ạ Nghe mic nó bé và chưa cái bình thường không, không bé đâu Bình thường mà mic sao bé được Bình thường à mic là một cái gì đấy nó rất là ghê Nó hiểu không tự ngông rồi chuyện này nó đang ngồi chơi tôi ngông rồi enemy turret destroyed on my way attack attack Rồi. Shut down. Chắc lại cái uh, cái giáp thần mình của em không tải sao á hiện tại không có tải được các em ạ hiện tại không có tải được lên cấp lâu vãi không được đánh rank chính xác lên cấp lâu lắm em à, mình đang cày level anh em nha mình đang cày level mình đang cày lại mà mình đang chơi lại chơi lại để mua được anh em nha anh em ơi Khi nhắn tin giúp mình với cảm ơn em rất nhiều The warrior spirit is never broken Anh hiểu nói về sọc đi à Ace Tiếng game hơi to à Tiếng game hơi to Ok Game music Rồi Ok rồi Thôi xong thì đừng có nói về xong nữa nè Xong hồi xưa mình hay chơi PC mình hay nói nhiều mà cái hồi mà mình nói về sau á là nó chưa có cả cái vào chung kết mà là mình đã nói nhiều về sọt rồi mẹ mình không muốn nói lại nữa hồi mà nó chưa chưa vô địch là mình đã nói nhiều về nó rồi chưa chưa vào chung kết chờ người ta vô chung kết mà để bình luận về người ta thì nó hơi cũng quen On my way. Hồi xưa anh anh solo nó Không, hồi xưa là không phải thích mà là hồi xưa là nó là cái thằng mà solo van nhiều nhất thì tất nhiên thì nó đánh hay đánh hay thì làm cho thích ra mà so với Levi mình chỉ thích so với hơn vậy Ê, bạn ơi bạn ơi bạn ơi Đấy, cái này flash flash flash flash flash mèo flash mèo sao bro sao sao sao sao ông này ông này bỏ bỏ đi mà làm người Xưa là thằng Sọp là cái thằng mà solo lên xin với mình Ôi, ờ, nó đánh mình vãi cả đồ, nó đánh nó đá, mình nó đỏ nó đá, nó đá nó đâm, tóc mặt nó đấm rồi nó đá nó đá nó đấm rồi vậy đó ờ, nó đá giả điếu phải đá nên là hay không bị sủng tái vậy ha hãy gì đó